Ngày này là ngày kỵ sửu, tháng ất mão, năm quý mão và ngày hôm nay là ngày hắc đào. Các giờ hoàng đạo trong ngày gồm có giờ bính dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc kim quỹ, giờ đinh mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc bảo khoang, giờ kỳ tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc ngọc đường, giờ nhâm thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc tư mệnh, giờ giáp tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thanh long, giờ ất hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc Minh Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Giáp Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Thiên Lao, giờ Tân Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Nguyên Vũ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc cầu trần. Về ngũ hành, ngũ hành niên mệnh, tích lịch hỏa, ngày kỵ xỉu tức can chi tương đồng, thuộc thổ và ngày hôm nay là ngày cát. Vài nạp âm, tích lịch hỏa, kỵ tuổi, quý mùi, ất mùi, ngày thuộc hành hỏa, khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi quý dậu, ất mùi thuộc hành kim, không sợ hỏa. Ngày xỉu lục hợp với tý, tam hợp với tỵ và dậu thành kim cục, sông với mùi, hình tuất, hại ngọa phá thìn và tuyệt mùi. Vài tuổi sông khác trong ngày, tuổi sông trong ngày gồm có tuổi đinh mùi, ất mùi, tuổi sông trong tháng, tuổi kỷ dậu, đinh dậu, tân mùi, tân sửu. Về các sao tốt xấu trong ngày, trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp, tốt mọi việc, kỵ về tố tụng, sao sinh khí, tốt mọi việc, nhất là về xây dựng nhà cửa, tu tạo, động thổ ba nền, trồng cây, sao kính tâm, tốt đối với an táng, sao đại hồng sa, tốt mọi việc, sao hoàng ân, tốt mọi việc. Sao xấu trong ngày gồm có sao hoang vu, xấu mọi việc, sao cửu không, kỵ về xuất hành, cầu tài lộc, khai trương, sao câu trận, kỵ về an táng, sao tứ thời cô quả, kỵ về cưới hỏi về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng đông bắc, tài thần, hướng chính nam. Và sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi tử vi 12 quân giáp thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 chi tiết cụ thể chính xác nhất nhé. Tử vi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tý. Xem tử vi của 12 con giáp ngày mới cho thấy, người tuổi Tý được quý nhân lục hợp che chở, nên có một ngày xuân sẻ mọi bề. Bạn nên tận dụng cát khí trong ngày để tiến hành các việc hợp tác, đàm phán làm ăn, thuyết phục khách hàng, sẽ rất thông thuận, lợi nhuận tăng vọt. Thiên ấn chiếu mệnh còn bảo trợ cho những chú chuột một vận trình công danh hanh thông. Hầu hết các kế hoạch đều diễn ra đúng dự định, đem về kết quả tốt, giảm đi rất nhiều nỗi lo trong lòng bạn bản mệnh còn được cấp trên đánh giá cao và trao cho thêm nhiều trọng trách trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, trong ngày cũng gặp thổ thủy xung khắc, có thể khiến bản mệnh phải gánh chịu nhiều nỗi muộn phiền vì chuyện tình cảm. Không phải lúc nào mọi chuyện cũng diễn ra đúng như ý mình, đó là điều mà bạn phải chấp nhận. Hai người ở bên nhau cần hiểu và thông cảm cho nhau. Hãy đặt mình vào địa vị của đối phương để suy nghĩ cho người ấy. Câu quyết cho các tuổi Tý. Tử vi tuổi Giáp Tý, thuộc mệnh Kim, vận trình hanh thông,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 của tuổi Sửu. Bước sang ngày thứ bảy này có thiên tài xuất hiện trong vận trình, tạo thêm cơ hội cho người tuổi Sửu tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Người làm công ăn lương có nguồn thu khác, nhờ tranh thủ thời gian rảnh rỗi và làm thêm nghề tay trái, việc chi tiêu cũng có phần thoải mái hơn, không phải căn ke quá nhiều. Những người làm kinh doanh, buôn bán thì sẽ có một ngày khá dễ thở khi mà chuyện buôn bán vô cùng thuận lợi. Bản mệnh tìm được nguồn hàng phù hợp, có nguồn tiêu thụ đều đặn, tài lộc cứ thế theo nhau kéo về nhà. Buôn bán quan trọng nhất là chữ tín, nên bên cạnh việc quảng cáo các mặt hàng của mình, đừng quên chăm chút cho chất lượng sản phẩm để thu hút niềm tin của khách hàng bạn nhé. Ngày thổ khí vượng dễ ảnh hưởng đến sức khỏe, nhất là về đường tiêu hóa. Dù bận rộn công việc bạn cũng nên dành thời gian để nghỉ ngơi và chăm sóc sức khỏe của bản thân mình. Sức khỏe là điều đáng quý, đừng vì công việc mà làm ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài. Câu quyết cho các tuổi Sửu tử vi tuổi ất sửu thuộc mệnh kim, có cơ hội tăng thu nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống. Tử vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy, người làm công ăn lương có nguồn thu khác nhờ nghề tay trái. Tử vi tuổi kỷ sửu thuộc mệnh hỏa, việc kinh doanh buôn bán thuận lợi, tài lộc đổ về nhà. Tử vi tuổi tân sửu thuộc mệnh thổ, nên chăm chút cho chất lượng sản phẩm để thu hút niềm tin khách hàng. Tử vi tuổi quý sửu thuộc mệnh mộc,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 rất có thể bạn sẽ thổi một luồng gió mới vào những quy tắc, quy định đã quá cũ kỹ, giúp mọi người có cái nhìn mới về mọi việc để thay đổi kịp thời. Mộc khắc thổ, tiếc rằng bạn và người ấy lại dễ rơi vào cảnh cãi cọ. Bạn không nên nhắc đi nhắc lại những chuyện đã qua, khiến người ấy tổn thương hoặc mệt mỏi. Bạn nên học được cách bao dung nếu muốn quan hệ có thể duy trì bền lâu. Câu quyết cho các tuổi dần. Tử vi tuổi giáp dần, thuộc mệnh thủy, có cái nhìn nhận mới về công việc,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 Vận trình ngày mới gặp mộc khắc thổ, người tuổi mão độc thân có thái độ tiêu cực khi nghĩ đến chuyện gặp gỡ người được mai mối. Bạn cho rằng chuyện tình cảm là vấn đề của riêng mình, nên không muốn bị người khác quan tâm hoặc hỏi han thái quá. Trong ngày này, đối với người đã lập gia đình, không nên nóng nảy, có những lời nói hoặc việc làm gây tổn thương cho nửa kia. Có việc gì, hai vợ chồng nên ngồi xuống trao đổi thẳng thắn với nhau, một người nói một người nghe, có như vậy mới giải quyết được mâu thuẫn. May mắn là trong ngày có thiên ấn phù trợ, trên phương diện sự nghiệp, bạn nhận được lời khen ngợi của lãnh đạo vì những cố gắng trong suốt thời gian qua. Một số người còn được chạm tay vào cơ hội thăng chức, tăng lương, khẳng định vị thế của mình. Cầu quyết cho các tuổi mão. Tử vi tuổi ất mão, thuộc mệnh thủy, không muốn người khác can thiệp vào chuyện của mình. Tử vi tuổi đinh mão, thuộc mệnh hỏa, không nên nói năng, hành động nóng nảy. Tử vi tuổi kỷ mão, thuộc mệnh thổ,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 kẻ tiểu nhân có thể xuất hiện và tác oai tác quái, khiến mọi người lầm tưởng về bạn. Hãy chuẩn bị sẵn tinh thần để không quá căng thẳng khi đối diện với thị phi. Tuy nhiên, bạn chớ nên nóng nảy và đặc biệt là không nói năng thiếu cẩn trọng. Hãy bình tĩnh tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình, rồi mọi người sẽ nhận ra lẽ phải thuộc về ai. Nếu bạn luôn làm việc quang minh chính đại thì không có gì phải lo lắng cả. Họa sinh thổ, nửa kia của bản mệnh là người thấu hiểu, bạn nên tâm sự những điều chất chứa trong lòng với nửa kia của mình để hai người cùng thảo luận tìm ra cách giải quyết thỏa đáng. Hai người cùng nghĩ thì dù vấn đề có phức tạp đến mấy cũng đơn giản hơn nhiều. Câu quyết cho các tuổi thìn. Tử vi tuổi giáp thìn, thuộc mệnh hỏa, cẩn thận kẻo tiểu nhân hãm hại. Tử vi tuổi bính thìn, thuộc mệnh thổ, chớ nên nóng nảy, nói năng thiếu suy nghĩ. Tử vi tuổi mậu thìn, thuộc mệnh mộc, nghiêm túc làm việc chứng minh giá trị của bản thân.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 số 67. Giờ tốt, từ 15 giờ đến 17 giờ. Màu sắc cắt tường, nâu, xám. Quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. Tử vi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của tuổi Tỵ. Ngày mới cho thấy kiếp tài chiếu mệnh đẩy người tuổi Tỵ vướng phải những phi vụ tranh chấp về quyền lợi hoặc tài sản với người khác. Bạn cần phân biệt rõ phải trái trắng đen, đừng nên tham lam kẻo cuối cùng chính mình sẽ phải lĩnh hậu quả thích đáng. Ngày này, một số người nên học cách lắng nghe ý kiến của tập thể, đừng đưa ra những quyết định mù quáng. Người ngoài có thể sẽ có cái nhìn bao quát về vấn đề hơn bạn, chính vì vậy mà việc tham khảo ý kiến của người khác là vô cùng cần thiết, bất kể bạn đang có vị thế nào. Hỏa sinh thổ, người độc thân nhận được sự săn đón của nhiều đối tượng khác giới trong ngày hôm nay. Chính vì vậy, bạn có thể mở lòng để cho một người nào đó cơ hội tiến đến gần mình hơn, Tuy nhiên, bạn cũng cần phải để ý xem người đó có thật lòng hay không nhé. Câu quyết cho các tuổi tỵ. Tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc mệnh Hỏa, hãy phân biệt trắng đen rõ ràng. Tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc mệnh Thổ, chớ nên tham lam, chiếm đoạt của người khác. Tử vi tuổi Kỷ Tỵ thuộc mệnh Mộc, nên đánh giá đúng các đối tượng xung quanh. Tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc mệnh Kim, dễ vướng phải tranh chấp với người khác. Tử vi tuổi Quý Tỵ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 quý nhân phù trợ, sửu, thân, dậu. Tử vi thứ bảy ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của tuổi ngọ. Xem tử vi cho thấy, do chịu tác động từ cục diện ngũ hành, sửu ngọ tương hại, đường quan lộ của người tuổi ngọ gặp không ít trở ngại do bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Lúc này, bạn cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng để làm chủ tình huống, có như vậy mới có thể đưa bản thân thoát khỏi rắc rối bổ vây. Trong ngày may mắn có sự xuất hiện của thực thần chiếu mệnh, mang lại những dấu hiệu về tài lộc đang ùn ùn kéo tới với con giáp này. Những chú ngựa có rất nhiều ý tưởng muốn thực hiện, tiền tài cũng nhờ những ý tưởng đó của bạn mà dồi dào. Bạn dám nghĩ dám làm, sẵn sàng mạo hiểm để có thể đổi lấy lợi nhuận lớn hơn. Ngũ hành tương sinh cũng góp phần giúp đào hoa nở rộ. Ngày hôm nay, rất nhiều cơ hội đang mở ra trước mắt cho người tuổi ngọ có thêm nhiều lựa chọn cũng như có thể tìm được người phù hợp mà mình đang mong mỏi câu quyết cho các tuổi ngọ. Tử vi tuổi giáp ngọ, thuộc mệnh kim, đường quan lộ gặp không ít trở ngại do bị kẻ tiểu nhân ngáng đường. Tử vi tuổi bính ngọ, thuộc mệnh thủy, cần bình tĩnh, suy nghĩ kỹ càng để làm chủ tình huống. Tử vi tuổi mậu ngọ, thuộc mệnh hỏa, có điềm báo về tài lộc đang ùn ùn kéo tới. Tử vi tuổi canh ngọ, thuộc mệnh thổ, sẵn sàng đầu tư mạo hiểm để có thể đổi lấy lợi nhuận lớn hơn. Tử vi tuổi nhâm ngọ, thuộc mệnh mộc,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 con giáp này cũng cần phải chú ý đến cách ăn nói của mình, tránh làm mất lòng người nghe, cho dù bạn có cố ý hay không. Khi muốn góp ý cho ai, bạn nên dùng những từ ngữ uyển chuyển, tránh dùng những từ quá đau to bố lớn khiến người nghe tổn thương. Ngày cũng gặp thổ khí vượng, khuyên bạn chớ nên cố chấp với suy nghĩ của chính mình, bởi chưa chắc hướng suy nghĩ hiện tại của bạn đã là chính xác. Đôi khi thay đổi góc nhìn, bạn sẽ nhận thấy sự việc có hướng giải quyết đơn giản hơn nhiều. Câu quyết cho các tuổi mụi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 ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của tuổi thân. Vận trình ngày mới có chính quan phù trợ, giúp người tuổi thân có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp. Nhờ sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, bản mệnh có thể giành được sự tín nhiệm của cấp trên và được giao cho những nhiệm vụ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tương lai của bạn. Nhân lúc cát khí đang vượng, con giáp này hãy mạnh dạn triển khai những kế hoạch mình ấp ủ đã lâu. Nhờ thế, bạn có thể gặt hái được nhiều thành công hơn hẳn những gì mình trông đợi luôn đó thu nhập cũng được cải thiện đáng kể. Trong ngày cũng hòa kim một xung khắc, khuyên những chú khỉ nên nhún nhường hơn một chút. Trong tình yêu đừng quá tính toán chuyện hơn thua, nếu không sẽ rất tổn thương tình cảm. Đừng để đến lúc vuột mất hạnh phúc của mình mới hối hận. Câu quyết cho các tuổi thân. Tử vi tuổi giáp thân, thuộc mệnh thủy, có cơ hội đón nhận tin vui trên con đường sự nghiệp. Tử vi tuổi bính thân, thuộc mệnh hỏa, giành được sự tín nhiệm của cấp trên. Tử vi tuổi mậu thân,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 người tuổi dậu sẽ có cơ hội được tiếp xúc với quý nhân trong ngày hôm nay. Đó có thể là người bạn biết từ lâu nhưng chưa từng nghĩ đến. Khi người ấy giới thiệu cho bạn cơ hội, bạn đừng vuột mất thời cơ nhé. Ngày này, nếu phải tham gia các cuộc thi cử, ứng cử, xin việc trong ngày hôm nay, con giáp này hãy tự tin phát huy hết sức mạnh của mình. Bạn vốn là một người tài giỏi chẳng thua kém ai, vì thế đừng chùn bước khi đứng trước những thử thách. Thổ sinh kim, người độc thân chẳng cần mất quá nhiều thời gian để nhận ra đâu mới là người mình cần phải trân trọng suốt cuộc đời này. Đối phương đã luôn bên bạn trong suốt thời gian qua, cổ vũ, động viên để bạn vượt qua nhiều gian khó. Câu quyết cho các tuổi dậu. Tử vi tuổi ất dậu, thuộc mệnh thủy, hãy trân trọng những cơ hội đến với mình. Tử vi tuổi đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nhận được sự yêu mến của mọi người. Tử vi tuổi kỷ dậu, thuộc mệnh thổ, hãy tự tin phát huy thế mạnh của mình.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 giờ tốt, từ 9 giờ đến 11 giờ. Màu sắc cắt tường, vàng, trắng. Quý nhân phù trợ, thìn, thân, tuất. Tử vi thứ 7, ngày mùng 1 tháng 4 năm 2023 của tuổi tuất. Người tuổi tuất bước sang ngày mới đang có điềm báo, bị vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc khi trong ngày gặp sửu tuất tương hình. Ngày này, bạn cần phải chú ý hơn trong cách đối nhân xử thế của mình, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể để hạn chế tối đa những rắc rối có thể phải đối mặt. Bù lại, chính tài chiếu mệnh mang lại may mắn về tài chính cho người tuổi này. Bạn có một nguồn tài lộc khá dồi dào trong ngày hôm nay. Ngày này cũng rất thích hợp để ký kết hợp đồng. Bạn có thể nhân cơ hội này để nhân gấp đôi, gấp 3 số lợi nhuận thu về, tăng thêm thu nhập cho bản thân. Ngũ hành thổ mộc xung khắc cũng ảnh hưởng không nhỏ tới vận trình nhân duyên của người tuổi Tuất tình yêu gặp chút trục trặc cũng chính vì tính cách bướng bỉnh của bản mệnh. Nhớ rằng, nhún nhường một chút không hề gây hại gì cho bạn, trái lại còn giúp cải thiện tình cảm lứa đôi. Câu quyết cho các tuổi tuất. Tử vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, vận xui đeo bám, công việc gặp nhiều trục trặc. Tử vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ, tránh mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp hết sức có thể. Tử vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc, gặp nhiều may mắn về tài chính, tài lộc dồi dào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 Ngày nay các mối quan hệ xã giao của bản mệnh rất hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Cho dù bạn có làm gì đi nữa thì cũng luôn nhận được sự trợ giúp của quý nhân, gặt hái nhiều thành tựu đáng kể. Lại thêm chính ấn tương trợ, tiến độ công việc được đảm bảo ổn định. Thời gian này bạn dồn hết tâm sức vào công việc nên gặt hái được nhiều thành công. Tuổi hợi được cấp trên ghi nhận và đề cao nhờ tinh thần cống hiến không mệt mỏi của mình. Tuy vậy, đường tình duyên của con giáp này không được thuận lợi cho lắm khi mà thủy thổ tương xung và gây ra những tác động xấu. Tình cảm có phần đi xuống cũng bởi dạo gần đây hai bạn thường cãi vã hoặc chiến tranh lạnh với nhau khiến không khí gia đình bí bách, ngột ngạt. Câu quyết cho các tuổi hợi. Tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, công việc, sự nghiệp thuận lợi, dễ được quý nhân giúp đỡ. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ, các mối quan hệ xã giao hài hòa, tình cảm tốt đẹp. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc, luôn được quý nhân nâng bước,